cho tôi xem bạn bè của bạn và tôi sẽ cho bạn thấy tương lai của bạn trừ khi bạn muốn là một người trung bình ở mỹ hai vợ chồng bốn đứa trẻ và nuôi một con chó rưỡi nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn bạn sẽ không bao giờ đạt được bất kỳ điều gì lớn hơn khát vọng lớn nhất của bạn là khuyên từ người đàn ông 50 tỷ đô nếu bạn muốn có một triệu, bạn sẽ kiếm được một triệu, không phải là 1,5 triệu. Nếu bạn muốn 10 triệu, 100 triệu, bạn sẽ không bao giờ vượt quá điều đó. Nếu bạn thay đổi một tỷ cuộc sống, đó là công thức để trở thành một tỷ phú và thay đổi thế giới. Thời gian, gian sống rất đáng giá cho tôi xem bạn bè của bạn và tôi sẽ cho bạn thấy tương lai của bạn. Bạn có biết biết lý do tại sao mà mình mãi không khá lên được không? Chỉ cần nhìn vào những thứ luẩn quẩn xung quanh mình. Tôi làm những gì bạn không muốn làm mà bạn biết rằng bạn phải làm điều đó để đạt tới nơi mà bạn muốn tới tết tuner vừa kỷ niệm 75 năm mở tiệc trên kênh CNN vài tháng trước và anh ấy có chia sẻ một vài ý kiến và một số là tôi không gợi ý điều này cho mọi người đó là cách tôi sống 10 năm đầu tiên khi tôi bắt đầu CNN tôi ngủ trên đi văn của mình tôi không có nổi một căn hộ Bill Gates ngủ trong văn phòng Steve Jobs ngủ trong văn phòng và tôi có thể liệt kê ra một danh sách Bây giờ đây là những người siêu thành công và giàu có. Tôi cũng ngủ trong văn phòng của mình. Không phải ai cũng sẵn lòng đánh đổi, hy sinh đó. Nhưng đó không phải là điều duy nhất Ngay cả khi bạn không muốn ngủ trong văn phòng của bạn Nếu bạn muốn gửi con bạn đến trường tốt hơn Nếu bạn muốn có thể chăm sóc mẹ của mình khi bà ấy bị mất trí nhớ Nếu bạn muốn làm gì chăng nữa Tất cả những điều này đều cần tiền khi tôi, con tôi không nhận được bất kỳ đồng tiền nào của tôi khi tôi chết Không phải một centavo, cũng không phải một xu Và hai đứa con của tôi nó cũng thấy tốt với việc đấy Thật ra có một đứa thì thấy không vui lắm Tôi sẽ không cho bạn biết Tôi nghĩ rằng An, Andrew Carnegie Ông được cho là người giàu nhất, doanh nhân thành đạt nhất mọi thời đại Và ông nói điều tốt nhất mà bạn có thể cho một đứa trẻ đấy là cho nó được sinh ra trong nghèo khó và tôi đồng ý với cái điều đó thiếu lòng tự trọng thiếu giá trị của bản thân bây giờ họ nghĩ rằng họ có giá trị bản thân họ nghĩ vậy bởi vì họ kiếm được một vài đô la nhưng trong thực tế khi họ so sánh nó với 8, 10, 12 người khác đang ngồi cùng bàn họ nhận ra hoặc họ bắt đầu đặt câu hỏi thế quái nào có lẽ chỉ là may mắn Bây giờ tất cả chúng ta Khi bạn chỉ là một chàng trai hay một cô gái Bạn nghĩ mình có may mắn không? Bây giờ tôi đã làm điều đó rất nhiều lần Tôi biết mình không may mắn Tôi có thể đã may mắn lần đầu tiên Nhưng tôi không may mắn 15, 20, 40, 50 lần tiếp theo Tôi biết điều đó chứ Nhưng mà có lẽ lần đầu tiên tôi đã may mắn Cuộc sống của tôi thay đổi Rất là nhiều lần Tôi là một đứa trẻ khá là rắc rối Bị bắt 4 hoặc 5 lần Và bị tống vào tù Còn bố tôi lại là một người cảnh sát nhưng sau đó tôi tình nguyện đi cho dự thảo năm 1966. Ờ, cái lúc mà chiến tranh Việt Nam ở đỉnh cao, tôi đến OCS và điều đó thay đổi cuộc đời tôi. Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi làm việc hiệu suất cao thật sự. Tôi, tôi có thể tự đo lường năng lực của mình với những người khác. 2 phần 3 tổng số CEO Fortune 500 có một điểm chung, đó là nền tảng quân sự. Thật không? 2 phần 3 trong số 2 phần 3 có cái gì khác nữa? Đó là võ thuật bạn học được gì từ võ thuật Brian sự kỷ luật sự tập trung rất nhiều người không tin họ xứng đáng ở đó không tin họ xứng đáng có cái điều đó tôi đã thuyết phục họ và chúng tôi có những cuộc tập trận này tại sao bạn thuộc về nơi này rất nhiều người đến đó họ đã kiếm được tiền nhưng họ nghĩ rằng họ làm nó một cách tình cờ tôi vừa có một trong những siêu sao của mình người đã kiếm được 100 triệu đô nó nói với tôi tuần trước là ông biết không tôi cũng không chắc là mình có thể có một cái tai nạn may mắn khác tôi nói rằng là bạn đã làm nó ý tôi là bạn biết đấy bạn đã thử rất nhiều thứ đã cố gắng rất nhiều thứ Edison tôi sẽ không làm điều đó 10.000 lần tôi sẽ thuê một kỹ sư từ MIT để làm điều đó nhưng mà ý tôi là tôi đã thử rất là nhiều thứ không ai thất bại nhiều hơn tôi và 100 triệu đô la thành công đầu tiên nhưng tôi có thể viết một quyển sách về những sự thất bại ý tôi là tôi đã thử rất nhiều thứ khác nhau bởi vì thất bại chỉ là thử nghiệm và một trong những lý do tôi đã rất thành công trong việc tạo ra vốn chủ sở hữu lớn những công ty này và những đứa trẻ của tôi. Tôi gọi tất cả các bạn là những đứa trẻ bởi vì tôi đã thuyết phục họ rằng phạm sai lầm là được phép bố mẹ bạn có thể nói với bạn có thể làm bất kỳ điều gì con muốn nhưng mà thật ra bạn không thể bạn không thể tất cả chỉ là lời nói dối vì vậy những gì bạn nói lại với họ là bố mẹ có thể làm bất kỳ điều gì mà bố mẹ muốn và có đam mê với nó không? Câu đó sẽ khiến họ ngưng nói những điều kia đi. Bởi vì hầu hết mọi người không theo đuổi giấc mơ của họ. Bạn biết đấy như lời của một bài hát, bạn không thể có một giấc mơ trở thành sự thật trừ khi bạn có một giấc mơ. Bây giờ tôi vẫn mơ, nhưng tôi có kỹ thuật biến nó thành hiện thực. Tôi nói những lời khẳng định sự thành công và mục tiêu của tôi mỗi đêm. Nó khó từ tận trong máu để trở thành một người có hiệu suất cao. Sự hoàn hảo tương đương với sự tê liệt nếu bạn để nó cho các kỹ sư sẽ không có chiếc xe nào ra khỏi dây chuyền lắp ráp không có chiếc xe nào sẽ đi ra và tôi kinh doanh nhiều năm có nhiều kỹ sư tôi có thể chứng thực điều đó bằng bàn tay đặt trên trái tim tôi họ vẫn sẽ cố gắng họ cố gắng làm cho nó tốt hơn kinh doanh trên internet cũng giống như vậy những đứa trẻ trên internet cứ muốn kiểm tra thử nghiệm và kiểm tra nó họ sẽ muốn cái trang đích là như thế này nhưng mà chỉ cần cho nó hoạt động thôi điều tuyệt vời với internet là kết quả của bạn sẽ hiện ra ngay lập tức nếu mà có cái gì đó tôi đang giám sát ở độ cao 60.000 feet và nó không làm việc trong hai ngày hãy quên nó đi và làm cái khác hôm nay tôi đã có một cuộc họp của chúng tôi và những đứa trẻ nói là chúng tôi đã chạy nó 3 ngày thưa ngài và chúng tôi đã đóng nó lại và họ đang nghĩ tôi sẽ hỏi tại sao nhưng không tôi nói không vậy tốt làm cái tiếp theo đi bởi vì không có việc mắc sai lầm không có việc được phép tự quyết định họ sẽ không bao giờ trở nên tốt hơn được và 95% thời gian tôi biết tôi có thể làm tốt hơn họ nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết hết mọi thứ hoặc có thể biết tất cả mọi thứ trừ khi bạn phạm một số sai lầm và bạn phải thoải mái với việc phạm sai lầm những gì đo lường được sẽ thực hiện được nếu không đo lường được là bạn đang tự lừa dối bản thân mình trước khi tôi có tiền tôi đã từng đến các đại lý Rolls Royce ngồi trong xe và ngửi mùi da chạm vào da được chứ tôi đã đi đến ngôi nhà triệu đô vợ tôi và tôi đã đi bộ qua căn nhà và họ sẽ nói khi nào cha mẹ của cậu mua căn nhà này nhóc không chúng tôi mới là người mua hãy luyện tập cảm nhận ngay cả khi bạn chưa có nó hãy luyện tập như mình là một người thành công bao nhiêu người nghe rằng hãy rèn luyện mình như một người thành công ngay bây giờ thông qua tuyên bố khẳng định thông qua việc đi đến đại lý Rolls Royce có lẽ là Lamborghini hoặc một cái gì đó khác trong trường hợp cụ thể của tôi đó là Rolls Royce và chỉ trong vòng một năm tôi đến đại lý Rolls Royce tôi đã có một chiếc Rolls Royce ok và trong 19 ờ, tháng tôi mơ mộng và thêm nó vào mục tiêu của tôi một lâu đài trên hòn đảo tôi đã sở hữu lâu đài World 3 19 tháng được chứ đến cửa hàng mà bạn không có đủ khả năng đi thuê luật sư mà bạn không đủ khả năng luật sư sẽ gặp bất kỳ ai kế toán sẽ gặp bất kỳ ai hãy tới những công ty kế toán lớn với một ý tưởng kinh doanh những cuộc gặp đầu tiên sẽ là miễn phí Jeff Tyson có lẽ rất nhiều người bạn thích ở cùng với anh ta nếu bạn có kỹ năng nói chứ không chúng kém thì hãy tham gia Postmaster để làm nó tốt hơn làm những điều này nếu bạn đi học ở một trường đại học tốt và bạn không thành công bạn hãy liên hệ với những hội cựu sinh viên đấy chứ tôi đã không có một trường học tốt tôi là một ví dụ sống hoàn hảo rất nhiều rắc rối khi còn bé bố mẹ thì ở tầng lớp lao động và tôi đã đi học ở một trường tầm thường tôi đã bỏ học 3 lần trước khi tốt nghiệp với bảng danh dự nhưng mà và tôi cũng không có tiền để bắt đầu nữa chỉ bắt đầu với 820 đô vì vậy tất cả đều có thể nhưng tôi bạn biết đấy tôi đã cống hiến hết mình để cảm thấy thành công tôi đã mặc những bộ đồ như thế này trước khi tôi có đủ tiền để mua chúng hầu hết mọi người chần chừ bởi vì họ không chắc chắn vì vậy hãy cứ làm đi nhưng tôi chưa bao giờ có vấn đề cả tôi chỉ cần làm nó thôi bởi vì một trong những điều bạn có thể học được như một chiến binh trẻ như một sĩ quan bộ binh đó là thời gian sống thì rất đáng giá chúng ta phân tích quá mức vì chúng ta không chắc chắn chúng ta không ngừng phân tích chúng ta không thể ngừng việc phân tích lại được vì chúng ta không chắc chắn nhưng mà không biết nó có làm việc hay không và chúng ta lo lắng hơn về cái phương diện tình cảm thật ra là vì chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ nếu mà không thành công